À, thưa quý vị và các bạn, quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt có giá trị rất lớn. Những tranh chấp xung quanh cái vấn đề quyền sử dụng đất thường rất là phức tạp và dẫn đến các cái khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, gây ra nhiều hệ lụy, tốn công sức của tiền của thời gian và sói mòn cái lòng tin của người dân cũng như là làm giảm đến cái tình làng nghĩa xóm. À, trong nhiều chương trình của hộp thư truyền hình VTV Huế thời gian qua đã đề cập đến các cái loại hình tranh chấp này và chúng tôi cũng đã mời các cái chuyên gia à, luật gia tư vấn à, cho quý khán giả từng trường hợp cụ thể. À, trong chương trình à, tư vấn luật hôm nay thì chúng tôi muốn giúp cho quý vị khán giả hiểu hơn về quyền à, khiếu nại trong tranh chấp đất đai của mình theo đúng quy định của pháp luật. Và chúng tôi có mời đến trường quay luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh, à, giám đốc công ty luật Ngọc Hạnh và Cộng sự, luật gia Hoàng Ngọc Thanh, à, phó chủ tịch thường trực Hội luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế. À, chúng tôi rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình này. À, thưa hai vị, hai vị có thể cho quý khán giả truyền hình hiểu rõ hơn thế nào là các loại hình trong cái tranh chấp đất đai không ạ? À, có thể nói tranh chấp đất đai là một loại tranh chấp hết sức đa dạng phức tạp có nhiều loại hình khác nhau thì trong đó có những tranh chấp như là tranh chấp liên quan đến điều giới hành chính rồi tranh chấp đòi lại đất hoặc là đòi lại tài sản gắn liền với đất hoặc là tranh chấp uh, quyền sử dụng đất hoặc là quyền tài sản của vợ chồng khi ly hôn hoặc là tranh chấp thừa kế liên quan đến đất đai hoặc là những cái tranh chấp uh, đối với những trường hợp là cho mượn cho ở nhờ thì bây giờ họ đi kinh tế mới về họ đòi lại và đặc biệt là những cái tranh chấp liên quan đến bồi thường giải tỏa thì trong đó có những tranh chấp liên quan đến hành chính là một khiếu nại hết sức phức tạp mà người dân thường có cái tỷ lệ khiếu nại đối với việc này nó hơn cả các dạng tranh chấp khác. Tôi cũng nhất trí với cái nhận diện của anh Thanh, nhưng mà tôi thì tôi có nhận diện như thế này. Đối với những dạng tranh chấp đất đai á, thì chúng ta có thể dựa trên các cái tiêu chí khác nhau để mà xếp loại. Ví dụ như chúng ta dựa vào chủ thể tranh chấp, thì chúng ta sẽ thấy có những cái tranh chấp giữa cá nhân và cá nhân, có những tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức, có những tranh chấp giữa tổ chức và tổ chức, và có những tranh chấp giữa các công dân hay là các tổ chức với các cơ quan nhà nước hoặc với nhà nước như vậy nó sẽ liên quan đến cái việc đó từ đó người ta mới xác định ra những cái thẩm quyền giải quyết cái thứ hai chúng ta có thể căn cứ theo loại đất bởi vì mỗi một cái loại đất nó có một cái quy chế pháp lý khác nhau thì khi giải quyết ví dụ như tranh chấp về đất ở thì nó sẽ khác với tranh chấp về đất nông nghiệp tranh chấp về đất có mặt nước hay đất nuôi trồng hay đất lâm nghiệp vân vân và một cái nữa mà thường hay gặp nhất mà chúng ta thường hay nói là nhận dạng nó dưới góc độ là về tính chất và nội dung của quan hệ pháp luật vậy thì khi tính chất và nội dung của quan hệ pháp luật thì nó có thể liên quan đến việc tranh chấp giữa sử dụng đất chung hoặc là sử dụng đất riêng hoặc tranh chấp trong vấn đề là việc sử dụng những bất động sản liền kề ví dụ quyền địa dịch đi qua một cái mảnh đất của nhà ai đó rồi tranh chấp về ranh giới hành chính giữa hai nhà địa giới hành chính rồi nó liên quan đến vấn đề tranh chấp về thừa kế về quyền sử dụng đất đây cũng là một trong những dạng tranh chấp mà rất là hay gặp rồi đồng thời chúng ta cũng có thể xem xét những cái tranh chấp về đất đai nhưng mà nó có tài sản gắn liền với đất hay không có tài sản thì cái cách thức nó giải quyết nó cũng khác nhau và những cái thậm chí có những cái tranh chấp về đất nhưng mà hiện nay nó gặp rất là nhiều đó là các khiếu nại hành chính hoặc là các quyết định hành chính hoặc là hành vi hành chính liên quan đến việc quản lý đất đai. Yeah. Dạ. Uh à, trong cái thời gian qua mà hộp thư truyền hình VTV Huế thường nhận hay nhận được ừ, nhất các cái loại tranh chấp khiếu kiến nại của công dân là nó liên quan đến vực ừ, bồi thường hỗ trợ tái định cư rồi là liên quan đến cái tranh chấp giữa ờ, đất giữa ờ, các hộ gia đình liền kề người dân muốn là ừ, hiểu thế nào là cái quá trình đi khiếu nại bắt đầu từ đâu và cơ quan nào là cơ quan đầu tiên giải quyết và tiếp theo thì như thế nào à, các vị có thể cho uh, quý khán giả hiểu rõ hơn cái trình tự cũng như là các cái thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng không ạ à, cái thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay trước hết thì chúng ta dựa vào cái này này tranh chấp cái đất đó đất đó của ai ừ. có nghĩa rằng á, là về mặt nhà nước nhà nước chưa xác định cái quyền sử dụng đất đó của ai cả cho nên á, là thông thường những cái việc này là khiếu nại hành chính cho nên cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết chứ còn khi tranh chấp đến cái đất mà đất đó đã có xác định cái quyền của họ hay làm cách khác là à, người khiếu nại người khởi kiện đã có các cái giấy tờ theo quy định tại khoảng 1, khoảng 2, khoảng 5 của điều 50 thì cái khởi kiện đó nó sẽ do tòa án giải quyết đây là tôi nói đến trên nguyên tắc chung và thứ ba là trong trường hợp là tranh chấp tài sản mà tài sản đó là bất động sản gắn liền với đất thì khi người ta giải quyết cái bất động sản đó cái tài sản đó thì người ta giải quyết luôn cái quyền dùng đất thì như vậy rõ ràng để mà xác định thẩm quyền này thì một vấn đề hết sức phức tạp mà người đi kiện phải xác định cho rõ nếu anh xác định không rõ thì anh gửi đơn đến à, cái cơ quan không đủ thẩm quyền và như vậy là cái sự việc kéo dài và sẽ không được giải quyết nó có hai cái dạng mà chúng ta thường hay gặp nhất tức là đối với những trường hợp mà nó chưa có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có tranh chấp về tài sản gắn liền với đất với cách khác đây là những việc không thuộc thẩm quyền của tòa án thì người ta sẽ giải quyết theo con đường hành chính và trình tự thủ tục đó là ừ. thủ tục hành chính. Còn trong trường hợp đã có những cái giấy tờ về đất theo khoảng 1, khoảng 2, khoảng 5 của điều 50 luật đất đai mà như anh Thanh vừa phân ừ. tích á, à, à. hoặc là tranh chấp mà về tài sản gắn liền với đất thì thẩm quyền đó thuộc về tòa án nhân dân các cấp. Vậy thì trong trường hợp đó nó sẽ có hai cái trình tự, người ta gọi là trình tự hành chính và một trình tự tố tụng. Vậy thì đối với trình tự hành chính hay trình tự tố tụng thì thực ra trong cái điều 135 của luật đất đai người ta vẫn hướng dẫn là cho dù các tranh chấp gì thì nên thông qua hòa giải ở cơ sở như vậy là thường các tranh chấp về đất đai hoặc các tài sản gắn liền với đất cũng vậy nó phải thông qua một cái bước hòa giải ở chính quyền cơ sở tức là ủy ban nhân dân cấp xã tức là xã phường thị trấn vậy thì bản thân những người tranh chấp người ta phải có một cái đơn gửi đến đó và chính quyền cơ sở đó là người ta nắm rõ nhất cái lịch sử quá trình hình thành cũng như quá trình sử dụng đất và người ta trên cơ sở người ta hòa giải có thể đôi khi người ta chỉ hiểu lầm với nhau về một cái ranh giới và có thể thông qua hòa giải người ta đã thống nhất được thì như vậy nó sẽ giảm tải cho các cơ quan về sau và thứ hai nó tạo được một cái tình đoàn kết tình làng nghĩa xóm còn nếu như khi hòa giải ở cơ sở rồi mà người ta không thực hiện được hoặc người ta không thống nhất được với nhau thì lúc đó nó sẽ đi theo con đường hành chính nếu như mà nó chưa có đầy đủ các cơ sở để mà khởi kiện ở tòa án và khi theo con đường hành chính thì nó sẽ giải quyết theo cái quy trình hành chính và thường thường quy trình hành chính thì anh có thể gửi đến đến các cấp quản lý đất đai và nếu như không đồng ý anh có quyền khiếu nại cho nên thường thường trong cái cơ sở pháp lý cho cái lĩnh vực này ngoài cái luật đất đai thì nó còn có liên quan đến cái luật về luật khiếu nại còn nếu như trong con đường tòa án tức là khi mà đất có đầy đủ cơ sở để mà khởi kiện ở tòa thì anh phải hoàn tất những thủ tục về mặt tố tụng để làm thế nào đầy đủ các yêu cầu khởi kiện và các chứng cứ pháp lý thì lúc đó tòa án sẽ tiến hành thụ lý vụ án thì khi bắt đầu tiến hành thụ lý vụ án thì nó sẽ được chi phối bởi luật tố tụng dân sự còn đối với những cái tranh chấp liên quan đến con đường hành chính á, nhưng mà nếu như bởi vì cái luật khiếu nại của chúng ta thì bây giờ nó vẫn bảo vệ cái quyền dân chủ như vậy trong trường hợp người dân không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó thì lúc đó người ta vẫn có quyền là tiếp tục khiếu nại cơ quan cấp trên hoặc người ta khởi kiện ra tòa án cái quyết định giải quyết khiếu nại thì trong trường hợp đó nó sẽ quay về thủ tục hành chính nhưng mà thủ tục tố tụng hành chính nó lại do luật tố tụng hành chính giải quyết còn nếu như anh chỉ không qua con đường hành chính mà anh kiện thẳng ở tòa theo điều kiện ban đầu á, thì lúc đó lại theo thủ tục tố tụng dân sự là do bộ luật tố tụng dân sự điều chỉnh tức là ý của hành muốn nêu ra và xác định rõ là cái tranh chấp giải quyết tranh chấp đất đai là có hai con đường một là tranh chấp hành chính hai là tranh chấp tại tòa mà tranh chấp hành chính á, thì theo thủ tục quy định trong luật khiếu nại tố cáo về hành chính chỉ còn tranh chấp về dân sự à, hoặc hành chính mà như cô hành đã quay lại để giải quyết hành chính đấy thì lại bằng con đường tòa bằng cái luật tố tụng hành chính và cái luật tố tụng dân sự. Thời gian gần đây thì hộp thư truyền hình VTV Huế uh, có nhận được cái đơn thư của uh, ông Thái Văn Thuần thường trú tại thôn Trúc Lâm, phường Hưng Long uh, và đơn thư của ông Trần Mậu Bờ tổ 13 phường Hương Văn thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế có cùng một cái nội dung đơn là xin lại đất mà trước đây cha mình đã cho cái tập đoàn sản xuất nông nghiệp thời năm 1975 đến 77 mượn để làm à, nhà kho cũng như là làm sân đạp lúa, sân phơi. À, để quý vị khán giả cũng như các vị khách mời à, hiểu rõ hơn à, xung quanh vấn đề này thì mời quý vị và à, xem theo dõi một cái phóng sự chúng tôi vừa thực hiện. Đây là khu đất mà ông Trần Mậu Bờ khẳng định là đất của liệt sĩ Trần Mậu Thuật đã sinh sống cùng vợ của mình trước lúc hy sinh năm 1949. Và 3 năm sau cái chết của chồng, vợ của liệt sĩ Trần Mậu Thuật luôn bị giặc Pháp hành hạ, nên bà đã chết trong căn nhà của mình trên mảnh đất này. Hai cuộc chiến tranh đi qua, cửa nhà bị tàn phá. Sau năm 1975, ông Trần Mậu Nghi là cha của liệt sĩ Trần Mậu Thuật đã canh tác trồng rau đậu trên mảnh đất này. Năm 1977, chính ông tập đoàn trưởng, tập đoàn 6 cùng 10 người dân đã đến tận nhà ông Trần Mậu Nghi để mượn mảnh đất trên làm sân đạp lúa và làm nhà kho cho tập đoàn. Đến nay, nhà kho đã trở thành nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn xóm còn đất đai do Ủy ban Nhân dân phường Hương Văn quản lý. Những người cao niên, các bậc lão thành cách mạng hoạt động từ những năm 1945-1950 đã xác nhận đây chính là mảnh đất của liệt sĩ Trần Mậu Thuật. Vậy nhưng, qua 6 năm đi xin lại đất của liệt sĩ để làm nơi thờ tự, vẫn không có kết quả. Vậy vì sao chính quyền các cấp đã không thể giải quyết cho ông Trần Mậu Bờ nhận lại phần đất mà trước đây anh mình là liệt sĩ Trần Mậu Thuật đã ở lúc sinh thời. Vừa rồi chúng ta vừa xem cái phóng sự và thưa hai vị khách mời, um, qua cái, cái cái phóng sự thì ông Trần Mậu Bờ đi đòi lại, đi xin lại một phần đất để làm nhà thờ cho anh trai mình là liệt sĩ Trần Mậu Thuật. Thì xung quanh vấn đề này thì hai vị có ý kiến gì không ạ? À, tôi có đọc đơn của ông Trần Mậu Bờ và ông Thuật thì như anh nói là đều là trường hợp là cho rằng nhà nước mượn đất cho nên bây giờ con cháu của họ muốn đòi lại cái đất đó và thậm chí họ đã đi kiện rất nhiều năm thì trong cái trường hợp của ông trong màu Bơ là khi mà khiếu nại thì không có một không có cái tài liệu chứng minh có nghĩa là không có cái giấy mượn và không có những giấy tờ về nguồn gốc đất đai cho nên ủy ban nhân dân không giải quyết và sau đó thì người ta tìm ra cái giấy thì ủy ban nhân dân cũng không chấp nhận cái giấy đó thế bây giờ theo quy định pháp luật á, thì đã nguyên tắc đã mượn thì phải trả nhưng mà trong luật đất đai thì quy định á, là để hồ sơ mà yêu cầu trả lại đất đã mượn là phải có những giấy tờ quy định tại khoảng 1, khoảng 2, khoảng 5 của điều 50. Thứ hai là phải có giấy mượn. Tức là phải có cái giấy mượn đã khi nào mà được và thứ ba là có cái đơn xin đòi lại. Cho nên cái vấn đề này chúng tôi muốn đặt uh, uh, trao đổi với các anh như thế này. Ví dụ như trường hợp người ta không có không có các cái giấy tờ quy định tại khoảng 1, khoảng 2, khoảng khoảng 5 của điều 50 nhưng mà quy định của luật đất đai á, thì đối với những trường hợp sử dụng đất trước 15 tháng 10 năm 93 thì có thể xếp xét để cấp giấy nếu không có tranh chấp không vướng quy hoạch và được ủy ban xã xác nhận chứ phải trường hợp đó thì được cấp nhưng mà bây giờ người ta đòi lại mặc dù có giấy mượn nhưng không có giấy tờ gốc không có giấy tờ theo khoảng một hoặc hai đó thì người ta không đòi lại được thì đây là một vấn đề mà chúng tôi cho rằng là bất cập và nó ảnh hưởng đến lợi ích của à, công dân chứ còn ý thứ hai anh nêu đấy là gia đình của ông bờ là có hai liệt sĩ thì cái vấn đề này á, thì theo tôi là hai quan hệ khác nhau thì quan hệ mà đòi lại đất cho nhờ thì anh phải xác định rằng anh là chủ thể của sử dụng đất đó và qua những cái lời, uh, qua thừa kế vân vân ừ. chứ còn trong chính sách một cấp trên luật sĩ thì có thể xem xét cắt lại một phần ở trên đất đó hoặc là một cái đất mới thì cái này tùy chính quyền địa phương mà chúng tôi nghĩ rằng á, là trong những trường hợp như vậy với cái chính sách của gia đình uh, liệt sĩ và thương binh thì có thể xem xét để cấp cho họ. Vấn đề uh, gia đình phải chứng minh được cái um, có một cái giấy tờ là nào đấy để mà chứng minh được đấy là cái nguồn gốc đất của mình sử dụng ở đây nó liên nó có một cái vấn đề tức là những cái người trước đây là có một cái uh, giấy chứng nhận xác nhận của một cái ông Lê Châu trước đây là ông là chủ tịch ủy ban nhân dân uh, xã Hương Thạnh tức là ngay từ thời giải phóng đó và ông đã xác nhận là trước đây ông đã cùng hoạt động chiến đấu với ông Thật và đã ông Thật hy sinh thì ông đã khâm liệm ông Thật tại cái mảnh đất đó trong cái ngôi nhà đấy và cái giấy xác nhận này nó cũng có thể coi là một cái chứng cứ được không ạ? Dạ. Nếu mà bắt người ta xuất trình các cái giấy tờ quy định tại khoảng 1, khoảng 2, khoảng 5 và điều 50 thì nó không hợp lý. Ừ. Bởi vì về mặt chứng cứ thì có nhiều nguồn. Có thể là bằng các giấy tờ quy định tại khoảng 1, khoảng 2, khoảng 5 đó hoặc là bằng những nguồn khác. Trong trường hợp anh nói có nghĩa rằng á, là chúng ta có đủ tin tưởng để cho rằng cái đất đó là có nguồn gốc rõ ràng. Ừ. Và bây giờ các chủ thể nói đó là họ có tư cách chúng tôi chia sẻ về góc độ hàng thừa kế gì cả nhưng mà rõ ràng họ là con cháu của những người có đất đó thì bây giờ họ đòi trong trường hợp này là người ép em của họ họ cũng đòi lại giờ, chứ bây giờ trao đổi về bằng chứng cứ thì nó vô cùng lắm à, chứng cứ thì đâu có phải là tờ giấy là chứng cứ mà có những cái mà tôi tiếp được đó là chứng cứ cho nên về mặt khái niệm chứng cứ là gì có thật là cái sự thật đó người ta đang sử dụng đất đó bây giờ là anh nói theo cái kiểu mà tôi nói là quy định theo pháp luật phải có cái giấy tờ đó thì rất khó khăn um, rồi còn một cái dích chắc nữa tức là sao à, có một cái giấy thỏa thuận cho mượn giữa ông nghi tức là cha ông bờ và cái tập đoàn sản xuất lúc bấy giờ năm 1917 chỉ có chữ ký của những người uh, lúc bấy giờ thôi chứ không có con dấu thì cái giấy tờ này có hợp pháp hay không ờ, theo tôi nếu đòi hỏi là có dấu ở thời điểm đó như là trong đơn ông nêu đấy là ở thời kỳ đó làm gì có dấu hoặc là thời kỳ sau giải phóng thì cách quản lý hành chính của, của, của ta rất đơn giản nhưng mà nếu cái giấy đó có thật có mượn thì chúng tôi nghĩ đó cũng là chứng cứ chứng cứ được đó được coi là một cái giấy mượn thực ra như chúng ta nói ban đầu á là trong trường hợp anh không có đủ các cái giấy tờ theo khoảng 1, khoảng 2, khoảng 5 của điều 50 luật đất đai hoặc không có tranh chấp về tài sản gắn liền với đất tức là không thể kiện ra tòa được thì vẫn có thể khiếu nại bằng con đường hành chính vậy thì cái việc tôi nghĩ đối với cái hồ sơ của ông Trần Mậu Bờ này này thì khi đánh giá hồ sơ nếu như mới nhìn qua thì cũng thấy nó cũng phát sinh một số vấn đề ví dụ như mặc dù nói rằng đất người ta thừa nhận đất của ông Trần Mậu Thuật là liệt sĩ đã chết nhưng mà tại thời điểm đó cha của ông là ông Trần Mậu Nghi á là khi ông Thuật chết rồi và không có hàng thừa kế nào thì đương nhiên hàng thừa kế thứ nhất là ông cha vậy ông Nghi là người được thừa kế hợp lệ đối với cái khối tài sản này nếu như đúng là của của ông Thuật và rõ ràng sau khi ông Nghi mà mất đi rồi á bây giờ ông Bờ là con của ông Nghi thì ông Bờ lại là hàng thừa kế thứ nhất của ông Nghi cho nên việc ông Bờ yêu cầu đòi cái đất này hoặc là xin giải quyết giải quyết lại một phần á thì ông vẫn có cơ sở để ông khiếu nại đến các cấp quản lý đất đai và như anh nói cả những cái chứng cứ mà người ta cho rằng chứng cứ hợp lệ thì lúc đó cái cơ quan quản lý đất đai ở đây là ví dụ cấp huyện người ta sẽ phải xem xét lại một cái một quá trình và kèm theo đó trong cái hồ sơ cho thấy có nhiều nhân chứng và họ đánh giá nhất là gia đình liệt sĩ nữa và người ta đã có một cái Ờ, quá trình đóng góp cống hiến và đồng thời địa phương người ta xác nhận ở đây rất nhiều địa những người là đã từng là làm các chức năng quản lý người ta xác nhận lại cái sự thật đó và ví dụ chính quyền địa phương ở đó người ta biết rõ quá trình sử dụng đất này thì người ta vẫn có thể tham mưu cho cái cấp quản lý người ta đưa ra một cái quyết định hợp lý và hợp tình nữa. À, đất đai là một lĩnh vực rất nhạy cảm và liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích trực tiếp của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Ờ, hy vọng rằng chương trình này thì phần nào uh, giúp các quý vị khán giả hiểu rõ hơn quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. À, một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời. À, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Chương trình hộp thư VTV Huế tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.